xa anh đã mấy năm dài nay trở về thăm lại miền quê qua chiếc cầu hàm luôn nối bờ sông rộng gió đưa hương dừa dừa xanh tươi tốt như tình người bên tre đến mó cài nam về mỹ an thành phố qua chiếu phà chiều trên sông ngưỡng mênh mông nhớ tình em sông gió trong lòng ba tri ghi dấu nơi chúng mình chờ ngần dòng trôm bình đã yêu thương cũng ghé qua một lần tìm anh không thấy em ngừng về cái mang qua thắm lung linh vườn sải cây trái ta đã xa rồi người có biến lòng em xa anh đã mấy năm dài nay trở về thăm lại miền quê qua chiếc cầu hãng luôn nối bờ sông rộng gió đưa hương dừa dừa xanh tươi tốt như tình người bến tre đến mó cài nam về mỹ an thành phố có chuyến phà chiều trên sông nước mênh mông nhớ tình em sông gió trong lòng bà tri ghi dấu nơi chúng mình chờ tận dòng trôm bên đã yêu thương cũng ghé qua một lần tìm anh không thấy em ngừng về cái mơ qua thắm lung linh giường sải cây trái ta đã xa rồi người có biến lòng em lửa xanh còn xanh năm tháng những dáng anh đầu bây giờ phương trời nào có hay chăng lòng tôi mãi vẫn luôn